mình vào bài tập đầu tiên. Bài 1. Đọc các số. Phần này dễ dàng đối với các con. Chúng mình sẽ có một số người ta đã viết sẵn rồi. Và người ta yêu cầu chúng mình đọc số. Cô nhắc lại với các con, khi các con đọc số, các con nhớ phân tích số của mình thành các lớp, các hàng. Sau đó, lớp nào đọc vang tên lớp đó. Chúng mình đọc từ hàng cao lớp hàng cao nhất cho đến hàng thấp nhất tức là đọc từ trái sang phải các con nhé. Bây giờ chúng mình bắt đầu tìm hiểu số đầu tiên. Số đầu tiên là 70815. Số này sẽ gồm có hai lớp, đó là lớp nghìn và lớp đơn vị. Lớp nghìn thì chỉ có 70, vậy ta đọc là 70.815 các con thấy cô sẽ đọc lớp nghìn trước. Sau đó cô mới đọc đến lớp đơn vị. Lớp nghìn có 70 cho nên cô đọc là 70.000. Lớp đơn vị có 815 cô đọc tiếp 815. 70.815. Số thứ hai là 975 806. Số này chúng mình cũng sẽ có hai lớp, đó là lớp nghìn và lớp đơn vị.

Bây giờ đến số thứ ba. Số thứ ba này thì gồm có 3 lớp. Số 5, chữ số 5 này là ở lớp triệu. Xong đến 723 là ở lớp nghìn. Và cuối cùng 600 ở lớp đơn vị.